Hello cả nhà, hiện tại thì mình đang đứng tại à, đường Delta V41 ngay đầu tuyến 4 nha cả nhà cái hướng hiện tại mình đang à, quay đây là hướng về Bình Dương đây là hướng về Bình Dương và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trung tuyến 4 thì à, vị trí này chính là vị trí đầu tuyến 4 Hai cả nhà nhìn kỹ nha đây ngay đầu tuyến 4 này nó có cái siêu xe đây hướng hướng này cả nhà hướng này là hướng vào đồng xoài nha hướng vào đồng xoài Đấy, trước khi mình đi à, vào tuyến 4 thì mình sẽ quay đi rõ ở đầu tuyến 4 như thế này cho cả nhà cùng biết nha thì có rất là nhiều nhà đầu tư hiện tại đang muốn à, mình vay à, đầu tuyến 4 nói chung là tất cả tuyến 4 nhưng không là đầu tuyến 4 không cho nên là hiện tại thì mình sẽ quay ở đây trước bây giờ thì cả nhà hãy theo chân mình đi vào tuyến 4 và đầu tướng 4 nha cả nhà thì video này mình sẽ quay đầu tướng 4 hai cái nhà nhìn à, kỹ vào video nha hiện tại thì à, ở đầu tướng 4 cái đoạn mà có nhà thì à, chưa có đồng tĩnh gì nha tức là chưa có phương án làm hay là uh, dân tháo dỡ này kia thì mình chưa thấy thực tế là mình chưa thấy nha có công quan gì, gì chưa thì mình cụ thể thì mình cũng chưa có có, có nắm được nhưng mà chưa quay thực tới như thế này cho cả nhà cùng biết ở đây là đầu tuyến bố này đường bê tông này là đầu tuyến bố nha thì tuyến bố nó quay nó đem vô tới cái ờ, đó cái sân của nhà người ta đó tuyến bố nó đi vô tới đó đó cả nhà mấy bên này cũng vậy đi vô tới sân của nhà người ta kìa tuyến 4 là tuyến mà có chiều dài dài nhất nha cả nhà 8,2 Ờ, bao gồm một cái ờ, làn xe ở giữa là xe container chạy và hai làn xe ờ, ô tô bên cạnh đó là có một làn xe máy nữa hai làn xe máy nhé sorry hai bên hai làn xe máy và tuyến bốn nó chưa tấu mấy cái mộ rồi luôn đó nha ở à, đây đây đây là đầu tuyến bốn nha bây giờ mình sẽ đi xuống bắt đầu hết cái đường bê tông này này đó, lại bắt đầu đường đất thì vô đô đoạn này lỗ này là khách hàng ờ, mua rất là nhiều tại vì trong này người ta phân lô nhiều quá và mình được biết là hiện tại khách hàng mà muốn bán ở trong này cũng nhiều lắm cho nên ai muốn bán ai muốn bán thì cứ liên hệ cho mình nha. số điện thoại là 0972 332 894 đây là đầu tuyến 4 này cả nhà đầu tuyến 4 là lúc nãy nha vô đây chắc tầm khoảng 300 mét 200 200 hoặc 300 mét và những cái nhà thấy cả nhà đất ờ, mà khách hàng mua là ở hai bên mép đây à, hai bên mép này cả nhà đây hai bên mép này rồi ai uh, mua mà hiện tại đang bình hộp tức là đang còn dùng tiền đó mà xây sớ đang còn dùng tiền đó mà giải quyết công việc thì cứ inbox cho tàu tổng tăng bà tổng bán nha giá ngọt giá ờ, hiện tại mà người ta bán ra như cả nhà chứ giá mà cao quá đưa tàu cao quá tàu không bán được rồi cái này tàu nói thiệt đây là tàu thứ 4 như cái nhà thấy đây thì hiện tại là đã đổ đá mi tức là giai đoạn hiện tại đã đổ, đã đang đổ đá mi nha đá mi thì đổ xong rồi rồi như thế này đây trong khi công nhân vẫn đang làm lá lắc nữa mình sẽ chạy vào rồi người mình sẽ quay cận cảnh như cái này cái nhà cùng xem nha ở đây là làng xe máy này đây cái làng mình đang đi là tính từ cái mép này ta đến từ mép này đi ra đây là làng này là xe máy bên tay phải rồi cũng giống như những video trước thì nó vẫn còn tức là cái này nó chưa lắp đây là đèn này trụ đèn này cả nhà